Chào bạn, thân Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo em Minh Từ Chiến và trong tuần này thì Kevin Nguyễn à, có nhận được một số câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ pha chế câu hỏi về bạn quyền và bạn quyền có câu hỏi như sau uh, Em chào anh Kevin, em đang quan tâm đến những sản phẩm từ sữa chua lắc hoa quả và dạng cách pha chế ra được sữa chua lắc hoa quả đưa vào quảng bạc và nhờ anh tư vấn giúp em cảm ơn anh À, chào bạn Quyền, đây là câu hỏi liên quan tới sữa chua hoặc hoa quả. À, bạn Quyền có thể tham khảo một cách để à, hạn chế sau đây. À, thứ nhất là bạn có thể lựa chọn những nguyên liệu ờ, từ sữa chua với hương vị khác nhau hoặc là không vị hoặc là có đường hay là không đường là không, không sao. Thứ hai là bạn kết hợp với các dòng hoa quả khác nhau tùy theo cái sở thích hay là đặc trưng riêng của quán bạn để tạo ra dòng bún của mình trong quá trình mà bạn kết hợp và là thì với dòng bún từ sữa chua đắp hoa quả thì để à, tăng thêm cái độ ngọt bạn có thể sử dụng đường hay là sữa và thì bạn cho thêm một chút kem tươi để tạo cái độ ngậy của ni đủ ngoài ra bạn có thể kết hợp với thì à, một chút à, sữa tươi trong quá trình pha thì nó sẽ có tỷ lệ để pha chế ra một loại đồ uống ở trong kênh youtube hay là trên kênh tiktok ẩm thực việt nam và thế giới bạn có thể search và tham khảo cách thức pha chế ra những dòng đồ uống từ sô chua lắc hoa quả với những công thức ờ, pha chế và quy trình cũng là cách đờ co để từ đó bạn là mới có thể ờ, biết cách pha chế ra được những dòng đồ uống từ ờ, sô chua lắc hoa quả và chúc bạn thực hành thành công